gặp rất nhiều khó khăn trong đầu tư và cái thứ ba chúng ta cần phải có công cụ đúng nữa phải có công cụ đúng để cho chúng ta sử dụng chiến lược đầu tư nó hiệu quả trong đầu tư của mình vậy đầu tiên chúng ta sẽ nói về tư duy đúng ạ ở đây các bạn sẽ biết rằng là ở trong đầu tư chứng khoán nó có quá nhiều phương pháp đầu tư khác nhau dạng đầu tư phân tích đầu tư giá trị đầu tư tăng trưởng hoặc là chúng ta có chiến lược đầu tư phân tích kỹ thuật và trong chiến lược đầu tư kỹ thuật nó có còn quá nhiều các hệ thống khác nhau vậy làm sao để có mớ các chiến lược như vậy bạn có thể chiến thắng thị trường hoặc là thành công trên thị trường có rất nhiều bạn uh, có hỏi tôi là ông Toàn gọi là vuốt đuôi không nói rõ là thị trường ngày mai nó lên như nào ngày kia nó lên ra sao tất cả mọi cái là Ờ, không thể biết được nhưng ờ, nếu các bạn có theo dõi về những cái ờ, chiến lược đầu tư của Mac Mini, chiến lược đầu tư của Winomel, chiến lược đầu tư của Limo, chiến lược đầu tư của Soros hoặc là tất cả những nhà đầu tư thiên tài thì thông thường là họ không quan tâm đến cái xu hướng à, tiếp theo ra mà họ chỉ quan tâm cái thời điểm hiện tại xem là xu hướng thời điểm hiện tại nó ra sao và xu hướng của cái thời gian gần đây nó diễn ra như thế nào tại vì nếu bạn không biết thời gian gần đây nó đang tích lũy hay đang phân phối thì rõ ràng là bạn đoán cái xu hướng tiếp theo nó sẽ dẫn đến sự thất bại của bạn nên đầu tiên các bạn cần phải nắm rõ được là xu hướng trong thời gian vừa qua diễn ra sao đấy là cái tư duy đầu tiên các bạn cần nắm rõ được vậy nếu những ai đang đầu tư trên thị trường chứng khoán thì bạn cần hiểu rõ luôn là à, thị trường ở trong thời gian vừa qua như nào trong năm sáu tuần vừa qua trong à, một tháng 2 tháng 3 tháng vừa qua đang diễn ra như thế nào các bạn cần phải nắm rõ ạ đó là một quá trình sideways biến động trong khung hẹp và trong 3 phiên vừa qua thì chúng ta thấy là thị trường đã có những cái lực giảm rất mạnh vậy nếu mà theo tư duy theo nguyên tắc tư duy thì các bạn thấy rằng là rõ ràng nó đang trong một xu hướng giảm vậy trong một xu hướng giảm thì tất cả những thông tin tích cực tất cả những thông tin tốt đến bao nhiêu thì nó đều là vẫn tiếp tục theo xuống giảm và các bạn thấy ở trong một thời gian ngắn có thể nó có những cái biến động hồi nó có thể có những cái uh, tín hiệu hồi và chúng ta thấy rằng là hóa ra là ở ờ, đây nó chỉ là rũ bỏ và nó có tiếp tục liên tiếp Ồ, đấy là những câu, câu chuyện mà các bạn có thể thấy rằng là rằng là nếu chúng ta không nắm rõ được hiểu rõ được cái bản chất của nó thì rõ ràng là chúng ta có thể bị thua lỗ trong lĩnh vực đầu tư và nếu những ai có theo dõi về vàng thì các bạn thấy là trong đầu tư thì Dũng đã nói rất nhiều khi mà Dũng nói về vàng thì rất nhiều người bảo ôi rồi ông này nói cái gì đó mà bây giờ vàng nó lên đến 51 rồi ông còn khuyến nghị đúng không khuyến nghị uh, đây là đỉnh rồi chắc là sắp chết rồi ạ và đến hôm nay vàng lên 58 và khi nó 58 thì có lẽ tí nữa Dũng sẽ phân tích cho bạn xem là nó sẽ đi đến đâu hay là chúng ta cần phải bán ra đấy là tất cả những gì các bạn có thể thấy được nếu mà các bạn biết rằng quá khứ quá khứ và hiện tại đang như nào thì bạn có thể thấy được rõ một cách đơn giản và khi bạn biết được cái hệ thống phương pháp thì cần bạn phải là đắm chìm phải hiểu nó phải nghiên cứu nó phải biết nó vận động như nào chứ không phải là bạn thấy phương pháp hệ thống là hay nhưng bạn không hiểu nó bạn không biết là nó bạn đoán già đoán non và dẫn đến bạn bị thua lỗ và ngoài ra thì để có những cái uh, biết rõ về nó thì trong kiến thức của bạn thì bạn cần có những công cụ đúng để bạn đo lường để phân tích để đánh giá để tổng hợp để ờ, biết được nó đang ở cái giai đoạn nào trong cái quá trình phân tích của bạn ờ, thực sự là trong thời gian vừa qua thì Dũng nhận được rất nhiều câu hỏi khác nhau thậm chí là trong đoạn này Dũng đang nhận được một cái câu hỏi trả lời một cái bạn anh nói là ông suốt ngày vứt đuôi thị trường à, tôi đang nói là thị trường trong 10 ngày nữa sẽ tăng rất mạnh ạ ông nói như vậy các bạn ạ à à, tức là anh có nói là uh, thị trường trong 10 là mình ngày nữa tăng mạnh có cá cược với anh không và uh, anh đang nói một cái cổ phiếu như là cổ phiếu BMC nó sẽ tăng rất mạnh đây cổ phiếu này các bạn thấy ạ các bạn nếu như ai học về phương pháp của Dũng rồi một xu hướng giảm một xu hướng đang lao dốc như này thì làm sao những cổ phiếu này có thể đáng giá để chúng ta mua vào nhưng Dũng không muốn nói là phân tích cổ phiếu này nó ra sao nhưng các bạn đấy là nó không đạt tiêu chuẩn của Dũng cái thứ hai anh có nói rằng là là uh, rõ ràng là thị trường tới đây nó sẽ tăng rất mạnh 10 hôm nữa nó tăng rất là tốt mà ông này ông toàn nói là là là, là uh, quá khứ không nói về tương lai các bạn thấy rằng là đấy những cái gì Dũng không muốn chứng minh nó đúng nó sai hay là nó thế nào ở đây nhưng nếu ai đã hiểu về hệ thống phương pháp của Dũng đã nắm được tư duy của Dũng thì bạn biết rằng là không có kiến thức bạn có bao nhiêu tiền chăng nữa bạn cũng sẽ đủ cho thị trường hết tất cả những ai đang đầu tư những ai đang theo dõi phương pháp nghe lắng nghe những cái, cái video của Dũng thì các bạn cần phải nghe rõ nếu những bạn là mới theo dõi hoặc là mới nghe thì các bạn phải nghe đủ thì các bạn mới hiểu rõ được thị trường nó đang một xu hướng giảm khi thị trường đang một xu hướng giảm thì bây giờ hiện tại chúng ta thấy rằng là phần lớn mọi người bắt đầu đổ lỗi cho covid đổ lỗi cho rất nhiều thứ khác đang diễn ra ở đây à, Dũng sẽ cho các bạn thấy rằng là một cái công thức ở đây đó là công thức của VSA những ai đã học về VSA thì các bạn thấy là trong quá trình mà nó tạo đáy thì nó có những cái đợt hồi phục rất là mạnh các bạn đúng không ạ đây là quá trình hồi phục rất là mạnh hay chúng ta gọi là vùng SP và sau quá trình hồi phục này thì nó sẽ có những đợt giảm rất là mạnh nữa hay chúng ta đây chúng ta gọi là những quá trình lao dốc rất là là mạnh rất là là giảm tiếp trong cái đoạn này nó không cần nhất thiết là phải có covid nó không cần nhất thiết phải có bất cứ cái điều gì cả các bạn đúng không ạ sau khi nó giảm thì có thể nó sẽ tiếp tục tích lũy trước khi nó bước vào chu kỳ mới nên trong quá trình giảm này nếu các bạn không hiểu rõ được thì các bạn cứ đổ lỗi cho covid covid nó chỉ là một nguyên nhân tất yếu diễn ra thôi chứ không phải là nếu không có covid thì thị trường chúng ta cũng sẽ giảm bởi vì đây là một quá trình tích lũy nó cần về à, cần bổ sung thêm nhiều cái vị thế nhiều cái cổ phiếu giá rẻ hơn trước khi nó bước vào một chu kỳ tăng mạnh hơn các bạn có hiểu rõ các bạn có hiểu rõ đúng không ạ nếu như ai học về VSA hoặc trải nghiệm VSA ờ, VSA là gì ạ đơn giản là VSA là một hệ thống nghiên cứu hành vi thao túng của các dòng tiền lớn hay là của big boy vậy tất cả những cái quá trình hành vi thao túng của big boy nó đều có những công thức nhất định bởi nó bởi vì nó tuân theo ba quy luật chính đó là quy luật cung cầu quy luật nỗ lực thành công và quy luật nhân quả ba quy luật này nó là những quy luật vũ trụ mà chúng ta không thể làm ngược được nên việc mà chúng ta hiểu rõ chúng ta biết được vận động của nó thì chúng ta mới thành công được có rất nhiều người bỏ rất nhiều tiền ra để đi đầu tư và chúng ta không trang bị cho mình một công cụ sắc bén một kiến thức chuẩn và đặc biệt là tư duy đúng tư duy đúng nó giúp bạn thành công giúp bạn tránh được những cái cái quá trình giảm như này một số các bạn khi mà hôm trước vừa rồi các bạn có chia sẻ là à, đầu tư vào gì ạ đầu tư vào ngành uh, thép tốt lắm bởi vì uh, ngành thép cuối năm nó có điều kiện nọ điều kiện kia tuy nhiên các bạn không nắm rõ được xu hướng của thị trường chung xu hướng của thị trường chung là xu hướng quyết định tất cả các dòng cổ phiếu trong tương lai nó như nào tiếp theo là chúng ta cần phải nắm rõ là cổ phiếu chúng ta đang tích lũy hay đang phân phối vậy nếu đang trong quá trình tích lũy thì nó phải cần tích lũy đủ tức là nó phải lượng đủ thì chất mới thay đổi à, tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy hiểu rằng là à, những cái người, người ở ngoài kia khi chúng ta xem video của Dũng họ chưa nắm rõ được hệ thống họ chưa nắm rõ được cái công thức họ có thể là đưa ra những cái luận cái luận kia à, Dũng không muốn có sự tranh luận ở đây mà Dũng muốn trong cái video này Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn những cái mấu chốt để các bạn à, thấy được là việc mà chúng ta hiểu rõ được những cái biến động của thị trường hiểu rõ được những cái phân tích đánh giá cụ thể ở à, những cái bước đi vận động của các nhà đầu tư lớn nó mới giúp chúng ta thành công đầu tiên chúng ta sẽ nói về à, chỉ số VN50 <clears throat> trước khi mà nói về chỉ số VN50 thì Dũng vẫn đang nhận được một cái uh, tin nhắn của một anh nào đó anh có nói là uh, có cá với anh không bởi vì uh, anh có nói là thị trường nó tiếp tục uh, tăng nữa trong mấy phiên nữa và đặc biệt là 10 phiên nữa và lúc đó anh mới thoát hàng anh đang nói là cổ phiếu của anh sẽ rất tốt mà sao ờ, em là cứ nói là thị trường giảm anh thấy là thị trường đang tăng mà hôm nay thị trường giảm tăng rất mạnh đó là những câu nói mà anh đưa ra nhưng với những cái gì mà Dũng học được Dũng biết được thời điểm này thời điểm này thì cái việc mà giảm với khối lượng lớn như này hay trong VSA người ta gọi là SOS6 SOW6 SOW6 là một quá trình bán tháo của các tổ chức bán tháo của dòng tiền lớn và khi dòng tiền lớn bán tháo thì những cái quá trình hồi phục này nó mang tính chất kỹ thuật khi mà mang tính chất kỹ thuật rất nhiều nhà đầu tư họ không bán ra họ lại tiếp tục mua vào và bắt đáy thì họ giống nạn nhân ở những cái giai đoạn này những cái nạn, nạn nhân ở những cái giai đoạn này họ gặp rất nhiều những cái việc mà thị trường kéo lên uh, giảm lại kéo lên giảm lại kéo lên và họ không biết vì sao sau một thời gian họ cháy tài khoản họ mất hết bởi vì họ không biết họ đang đứng ở đâu trên thị trường các bạn nhớ nhỉ không biết đứng ở đâu thị trường thị trường Dũng nói định ngược đó là quan tâm đến quá khứ gần đây nhất của nó xem nó đang phân phối hay đang tích lũy hay là đang xuống tăng cái thứ hai là xem những phiên gần đây nhất của nó để biết rằng xu hướng chính hiện tại của nó như nào để bạn kết luận xem là thị trường tới đây nó tốt hay không tốt đó là cách đơn giản nhất để các bạn xem là những cái gì Dũng nói về hiện tại và quá khứ nó cho chúng ta biết là cái quá trình tích lũy của nó có tốt hay không nên nếu những ai mà không hiểu rõ được thì đây là cái cái cái cách để chúng ta có thể hiểu rõ được câu nói nổi tiếng của William O'Neill một trong những thiên tài đầu tư chứng khoán ông có nói rằng là nhà đầu tư thành công không phải đoán thị trường là ngày mai ngày kia ngày kia nó tăng như thế nào mà phải biết rằng là hôm nay nó đang phân phối hay là đang tích lũy hay là đang có diễn biến ra sao cho ngày hôm nay tức là ngày hiện đại mà chúng ta đang theo dõi và quan sát những cái quá khứ gần đây nhất của nó đang diễn ra như nào giống như là chúng ta đang xem ở xu hướng gì ạ à? xu hướng ngắn hạn đang là tăng hay là uh, uh, phân phối hay là tích lũy xuống trung hạn đang diễn ra như nào xuống dài hạn như nào đó là những cái gì và các bạn hiểu được trong cái phương pháp hệ thống uh, đầu tư một nhà vô địch của dỗ và ở đây các bạn thấy rằng là với cái quá trình mà thị trường đang trong quá trình gọi là hồi nhưng hồi đây theo Dũng thì những cái hồi này thực sự rất nguy hiểm với chúng ta chúng ta đã thấy là những cái quá trình hồi ở trong những đợt như này à, đây là những cái quá trình hồi này thì nhiều khả năng sau đó quá trình tích lũy lại tiếp tục giảm tiếp nên với cái việc mà đầu tư chọn này thực sự thực sự không thể biết được là trong dài hạn nó diễn ra như nào nhưng với cái việc mà trong 3 ngày gần đây những cái diễn biến như này nó đang mang tính chất là tiêu cực tất cả những cái điệu hồi này nó chỉ mang dấu ấn ngắn hạn thôi nhưng khả năng nó tiếp tục trong một xu hướng giảm bởi vì chỉ cần một cái thông tin tiêu cực nữa thôi nó sẽ giảm rất là mạnh bởi vì trong một xu hướng giảm thì thông tin tích cực nó còn tiếp tục giảm đừng có nói là thông tin tiêu cực thông tin tiêu cực thì nó giảm khủng khiếp luôn ạ vậy bạn có bao nhiêu cơ hội để đầu tư vào những cái cổ phiếu mà nó đang lao dốc có bao nhiêu cơ hội để mua những cổ phiếu Vietcombank nó đang lao dốc có rất nhiều người đã bắt đáy ở trong những vùng này bởi vì họ cho rằng là Vietcombank đang giảm rất là rẻ và họ cứ mua vào và sau khi họ mua thì tài khoản của họ đã bị bốc hơi bốc hơi hết ạ đó là những lý do vì sao phần lớn các nhà đầu tư thiếu kiến thức thiếu kinh nghiệm chuyên môn không có công cụ mà đi theo mách nước một ai đó thì dẫn đến sự thua lỗ là chuyện ngẫu nhiên tôi không phải là có cái gì mà, mà là ghê gớm lắm Ờ, có một cái quy luật các bạn đều biết đó là quy luật nhân quả bạn chẳng gieo gì bạn đòi nhận được ờ, kết quả thành công bạn muốn thành công bạn phải vun trồng bạn phải là à, có những cái kiến thức bạn cần phải gì ạ cần phải bồi đắp cho mình những cái kiến thức chuẩn để các bạn có thể đầu tư thành công không phải là các bạn cứ lên thị trường là các bạn nghe một ai đó mách nước bởi vì bởi vì phần lớn 90 phần trăm 95 phần trăm tất cả những cái nhà đầu tư như vậy đó là đầu tư theo cầu nguyện mua xong thì cầu nguyện nó lên cuối cùng là bị thua lỗ có rất nhiều người mua ở trên những cái đỉnh ngọn cây và sau đó cổ phiếu rơi rơi không chịu được bán ra thì cổ phiếu lại tiếp tục tăng tiếp ở đây cổ phiếu Vinamilk cũng vậy giảm rất là mạnh các bạn ở đây những ai đã học VSA của Dũng những ai đã hiểu VSA của Dũng thì đây là những phiên như gì gì ạ các bạn có biết rằng nếu những cái phiên giảm mạnh khối lượng lớn gãy cây như này nó là cái gì không ạ các bạn có thể comment cho Dũng được biết ạ với những việc mà hồi phục như này thì cái xác suất là chết bao nhiêu phần trăm xác suất bị thua lỗ là bao nhiêu phần trăm đó là những cái gì mà các bạn cần phải hiểu rõ được nếu những ai đã từng nghiên cứu hoặc là học hỏi qua những video của Dũng theo VNA còn Dũng biết rằng tất cả những bạn học viên của Dũng thì khi họ nhìn thấy những cái điều này là họ đã có những hành xử riêng của mình thay vì một số bạn khi suốt ngày nhắn tin cho Dũng là ông này ờ, không bắt đáy ông này thì thế nọ ông này thế kia đây Dũng vẫn đang nhận được những thông tin liên tục gọi điện liên tục là yêu cầu là phải nói là thị trường lên và để cho nó tích cực đấy là cái điều rất là buồn, là buồn cười các bạn thấy không ạ tức là họ nói là thị trường tới đây phải tăng rất là nhiều sao lại cứ phải nói là thị trường giảm ảnh hưởng đến mọi người thì uh, Dũng muốn nói các bạn ở đây là này đây là xu hướng giảm nếu bạn mua trong một cái xu hướng giảm kể cả những cái đợt hồi phục này bạn phải trả giá rất đắt bởi vì cổ phiếu của bạn không biết bao giờ nó có thể hồi phục được câu hỏi đặt ra là chúng ta đầu tư chứng khoán chúng ta cần phải nói về kinh tế vĩ mô ạ à, kinh tế vĩ mô của chúng ta chúng ta biết rằng phần lớn các doanh nghiệp đó là nhân ạ ở thời điểm covid này thì đa phần là kết quả kinh doanh thấp và thậm chí là ờ, có những cổ phiếu bị âm quá trình mà đi lên của thị trường chung kể cả Vietcombank trong thời gian vừa qua đó là dòng tiền gần như dòng tiền kích thích không vào nền kinh tế mà chuyển sang Ờ, vào chứng khoán mà nếu các bạn thấy là ở trên thị trường chứng khoán Mỹ hoặc nếu chúng ta quay trở lại năm 2009 của chúng ta tiền mà nhà nước bơm ra không phải chuyển vào doanh nghiệp mà chuyển vào gì ạ chuyển vào những uh, kênh đầu tư chứng khoán và kênh đầu tư bất sản nên hai cái kênh đấy tăng rất là mạnh ờ, sau đó một thời gian nó bong bóng nó rơi rơi tự do và không biết là mọi người cứ đi tìm cách đổ lỗi với chúng ta thì cũng tương tự như vậy thôi ạ các bạn đã biết rằng là trong VSA thì chúng ta biết rằng sau khi mà nó đã lên đến vùng này nó vượt qua đỉnh khối lượng không có nó đã có những dấu hiệu dạn nứt trong xuống giảm rồi dù là không có VSA thì nó vẫn cứ giảm có thể nó không giảm à, không có Covid nó vẫn cứ giảm nhưng không phải nó giảm nhiều hơn nhưng về cơ bản nó sẽ sẽ giảm rất mạnh đấy là lý do vì sao các bạn nắm được được còn những cái cổ phiếu như là cổ phiếu PNG đó là những cái cổ phiếu này đang bị ảnh hưởng rất lớn nếu dịch bệnh Covid xảy ra vậy các bạn biết là chiến tranh sóng thần dịch bệnh nó đang là những cái vấn đề nổi cội lên mà vì sao chúng ta lại cứ mua cổ phiếu trong giai đoạn này tại sao chúng ta không cất giữ tiền mặt để đợi cơ hội nó lên ạ à? các bạn biết rằng là trong chứng khoán thì nó có một cái là nó nó nó có một cái hình tượng đó là con lợn con heo á nếu mà chúng ta gọi là tham lam thì chúng ta sẽ bị mổ thịt mổ thịt các bạn hiểu không ạ chúng ta bị bị ờ, sẽ bị ở ờ, các nhà cái họ ăn thịt chúng ta nên khi mà đầu tư chúng ta cũng thấy là lòng tham nó sẽ giết chết chúng ta thiếu hiểu biết nó cũng giết chết chúng ta không có tư duy đúng nó cũng giết chết chúng ta không hiểu rõ không học rõ không học thì nó cũng giết chết chúng ta không có công cụ nó cũng giết chúng ta và chúng ta xem là chúng ta đang thiếu cái điều gì trong này bởi vì chúng ta chưa thành công thì chúng ta sẽ uh, nghĩ rằng là những người phần lớn tất cả những người không thành công tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy rằng là đặc biệt những bạn đã học phái sinh của Dũng trong thời gian vừa rồi Dũng tin chắc rằng là các bạn sẽ thấy rằng là kết quả nó sẽ không giống như những gì người ta đang nói trên thị trường tất cả những cái gì nó là thực trực tiếp tất cả những cái gì nó là là là thể hiện rõ ràng trên uh, trên giấy bút trên uh, cái kết quả của mỗi học viên chúng ta đúng không nên ở đây Dũng muốn nói các bạn đó là làm cái gì chúng ta cần có kiến thức làm cái gì chúng ta cần phải có hệ thống làm cái gì mà chúng ta cần phải có tư duy và ở đây Dũng sẽ nói các bạn một cái tư duy mới trong cái việc để chúng ta có thể nhìn nhận ạ giả sử các bạn đã thấy là giá vàng à, Dũng hôm trước Dũng có nói là nếu vàng tạo ra đỉnh thì Dũng sẽ có comment để các bạn biết rằng nếu như ai đã có vàng thì có thể là tạm thời là chúng ta bán ra à, trước hết là chúng ta sẽ nói là cái vùng này là vùng mà lúc mà giá vàng 107 1739 thời điểm đó Dũng đã chia sẻ nếu như ai có thể xem lại những video cũ của Dũng các bạn sẽ thấy được ngay ạ à các bạn xem lại video cũ của Dũng cách đây cái thời thời gian khoảng độ tháng thời gian lúc này Dũng không nhớ lắm nhưng có thể là cái thời điểm này là cũng là cái thời điểm uh, khá cách đây khoảng uh, khá lâu rồi hai tháng hai tháng và cách đây một tuần hơn một tuần là Dũng có chia sẻ cái vùng giá 51 và hiện tại giá vàng khoảng 58 đúng không giá vàng 58 và với cái giá vàng đang biến động đây gọi chúng ta gọi là chạy nước rút biến động như này thì đây là lúc mà nếu như ai đang có vàng tạm thời chúng ta chốt lời đấy ạ tạm thời chúng ta chốt lời để có một cái chu kỳ sau chúng ta mua vào sao ạ bởi vì nếu mà chúng ta không chốt lời thì vàng có thể điều chỉnh và lúc đó chúng ta sẽ mất một cái phần lợi nhuận đấy là cái góc độ chúng ta gọi là đầu tư lướt sóng vàng đấy, những cái điều này có thể những nhà đầu tư cá nhân những nhà đầu tư không hiểu rõ về về vàng thì chúng ta thấy rằng là thực sự nó nó mang tính chất là là là là cái gì đó nó may mắn đấy nó mang tính chất là là nó không đúng nhưng tuy nhiên đây Dũng đã có những cái công cụ để Dũng đã biết được là với cái phương pháp tư duy của Dũng thì Dũng biết đây là nó đang ở cái vùng là đỉnh ngắn hạn nên nếu mà mà trong đầu tư thì Dũng sẽ có xu hướng là Dũng sẽ bán vàng bán vàng hôm nay và thậm chí là ngày mai Dũng có thể bán nốt đấy là cái góc độ mà Dũng chia sẻ với quý vị các bạn ờ, ở đây thì có rất nhiều hỏi là ông có bao nhiêu ông lãi bao nhiêu nếu câu chuyện ở đây cho các bạn biết rằng một câu chuyện rất là hay của ông Soros ạ, ngài Soros ạ, ngài Soros là một người đầu tư rất thành công trên thị trường và có một cái người hỏi là uh, ngài Soros ơi cho tôi một cổ phiếu được không ạ? Thì ngài Soros hỏi là ông có bao nhiêu tiền? Đấy và khi đó thì ờ, ông ngài đấy rất là là rất là bực bởi vì ông Soros ông hỏi như vậy à, tuy nhiên một câu hỏi tiếp theo ông Thiên có nói là thế cho tôi một cổ phiếu được không thì ông sẽ có nói là tôi không nói cho ông biết đâu ạ tất cả những bí mật tất cả những gì mà ông có thì thông thường trong đầu tư chứng khoán không ai ngắn nói cho bạn biết đâu chỉ những người mà chơi với người ta từ chơi với là ở bầu thì tròn đúng không ở ống thì dài tức là chúng ta gọi là tất cả những người mà hiểu chúng ta tất cả những người mà chúng ta gọi là à, tham gia vào cuộc chơi chúng ta thì có thể hiểu biết được thôi còn với những kiến thức mà nếu chúng ta không hiểu rõ được nếu chúng ta không nắm rõ được cái phương pháp cái hệ thống thì có chia sẻ chúng ta chúng ta cũng sẽ không sử dụng được kể cả phương pháp của Dũng Dũng cho các bạn một cổ phiếu nào đó nếu cái cổ phiếu đó dù là bạn có mua đúng thì bạn cũng sẽ trả giá rất đắt chẳng hạn hôm trước Dũng có nói là cái cổ phiếu BIDB cái cổ phiếu này Dũng có nói với mọi người là chỉ có duy nhất cổ phiếu ngân hàng một số các anh chị em có thể biết được bởi vì họ đã hiểu phương pháp một số anh chị em có thể không biết được mua cổ phiếu khác dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ nhưng khi mà đến hôm nay thì chúng ta lại bị thua lỗ chúng ta lại đổ lỗi rồi ông này không đưa ra cái thời điểm bán nên dẫn đến bị thua lỗ đấy là câu chuyện mà chúng ta có thể hiểu rõ được vì sao Dũng không muốn chia sẻ về những cổ phiếu bởi vì nếu chúng ta có biết thì chúng ta cũng không biết thời điểm nào bán ra nếu chúng ta cũng biết chúng ta cũng biết xử lý cắt lót nếu nó bị vi phạm như thế nào nên chính như vậy thì các bạn nên nhớ rằng tất cả những người mà phím cho các bạn hay là nói cho các bạn mua cổ phiếu nào thì bản thân nếu trong trường hợp họ có tư duy như vậy thì họ cũng là nhà đầu tư rất khó để thành công Dũng không nói là nhà đầu tư thất bại bởi vì tất cả những gì mà Dũng chia sẻ đây nó mang tính chất là động chạm rất nhiều người các bạn nhớ là Dũng biết rằng Dũng động chạm với rất nhiều người nếu mà các bạn không nắm rõ không hiểu tư duy bạn nghĩ là Dũng có những cái cái gì nó mang tính chất là nó nó gọi là ngạo mạn nhưng ở đây thực sự trong đáy đáy lòng của Dũng là Dũng mong muốn là nếu các anh chị em muốn đầu tư thành công chúng ta cần phải nắm rõ được đúng không nắm rõ được tư duy nắm rõ được công cụ và hiểu tức là hiểu rõ được cái phương pháp nó diễn biến ra như nào thì chúng ta có thể kết luận ở đây đó là thị trường đang xu hướng giảm đang trong xuống giảm những cái sóng này gọi là sóng hồi với những cái tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục leo thang ở đây thì tất cả những cái quá trình gọi là vùng hỗ trợ 700 này này có thể đều bị phá vỡ hết trong thời gian tới thậm chí thị trường lại tiếp tục quay trở lại mốc 600 các bạn nhớ nha nhưng để các bạn không phải <clears throat> đợi chờ thì tất cả những cái này thì Dũng sẽ tường thuật trực tiếp để các bạn có thể thấy rõ được là mỗi một ngày các bạn thấy rằng là những cái tường thuật trực tiếp nó mới thấy cái việc mà tầm quan trọng của việc mà chúng ta nhìn nhận được thị trường nó diễn ra như thế nào mới hôm nay chúng ta thấy là VHM cũng tăng rất mạnh hôm qua giảm sàn nó tăng thì liệu nó có tăng được nữa hay không tất cả những cái điều này các bạn cần phải tiếp tục theo dõi bởi vì với những cái diễn biến mà xu hướng của thị trường đang chúng ta gọi là đang xấu đi như này thì rõ ràng chúng ta cần phải nhiều hơn thời gian mới biết rằng là quá trình này có là quá trình sách out quá trình rũ bỏ hay là một cái quá trình giảm tiếp đây là một cái lý do rất là <clears throat> là là là, là lý do thực sự là, là ở trong thời điểm này là rất là, là nguy hiểm với tất cả nhà đầu tư nếu chúng ta vẫn tiếp tục đeo bám ở trong đoạn này um, ở đây chúng ta thấy có có quá nhiều cổ phiếu bây giờ nó giá rẻ hơn so với đỉnh nhưng tuy nhiên thì rõ ràng giá rẻ do đỉnh nó là một chỉ là một cái cái điện thôi bởi vì khi nó đã tiếp tục giảm nữa thì chúng ta có thể là không thể trụ vững trên thị trường đây là những cái phần mà Dũng có thể phân tích để các bạn thấy rằng là cái bức tranh mà các bạn có thể thấy ở đây đó là thị trường có thể quay trở lại test lại cái đáy cũ cái đáy thấp nhất của nó trước khi lại tiếp tục quay trở lên tích lũy và bước vào một chu kỳ mới trong có thể một vài tháng nữa nên với những ai hiểu rõ được VSA hiểu rõ được những cái quá trình biến động ở trên cái quá trình tích lũy này thì các bạn mới biết rằng là phân tích thị trường phân tích cổ phiếu nó là một quá trình chứ không phải là khi mà các bạn nhìn các bạn thấy là cổ phiếu nó biến động các bạn dự đoán các bạn nghĩ rằng là nó thế nọ như thế kia thì điều đó chúng ta rất khó để thành công trên đầu tư chứng khoán nên đầu tư chứng khoán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 để khi mà các bạn đầu tư này thì có một cái điều mà Dũng muốn nhắn là những ai đầu tư gọi là phái sinh thì các bạn thấy rằng cái xu hướng của phái sinh vẫn là đang là một cái kênh xuống giảm nên cái việc mà hiểu rõ là cái thời điểm nào bán phái sinh sọt phái sinh đó là cái phần rất quan trọng thì những ai đã tham gia chương trình của Dũng thì những cái phần này Dũng sẽ có những video để chia sẻ rất kỹ để chúng ta có thể hiểu rõ được bởi vì phái sinh là một phạm trù rất là tức là một cái hệ thống đầu tư rất là là, là rủi ro cao nên uh, Dũng sẽ không chia sẻ ở đây uh, hẹn gặp lại uh, chúng ta vào những uh, buổi chia sẻ tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều